thời khóa thì mấy con sẽ tự đặt ra thời khóa cho phù hợp với hoàn cảnh của mình đi làm việc hoặc là cái thời khóa đó cho phù hợp buổi tối buổi khuya sáng trưa chiều tùy theo cái hoàn cảnh của mấy con chứ thầy đặt cho mấy con một cái thời khóa chung thì không được bởi vì mọi người đều có cái hoàn cảnh làm việc khác nhau cái cuộc sống khác nhau thì mấy con đặt cho cái thời khóa cho phù hợp để rồi tới cái giờ đó thì mấy con ôm cái pháp theo cái đặc tướng của mình mà mấy con tu thì nó mới phù hợp và nó mới có kết quả mấy con nó có kết quả ừ. à, trong khi con sẽ đưa một cái bức thơ à, con sẽ đưa cái bức thơ của thầy gửi cho mẹ con thì mẹ con sẽ thấy rất rõ là gì <clears throat> à, các con nghĩ rằng à, thường thường cái quan niệm của gia đình à, chúng ta phải à, lớn lên rồi phải có gia đình phải có con cái để nối dõi trong đường để thừa kế với nhau nhưng mà sự thật cái thừa kế của mấy con từ uh, các con này từ cha mẹ sinh mình ra rồi mà sinh mình ra thử hỏi các con thấy cuộc đời có khổ không khổ rồi bây giờ tiếp tục để sinh con sinh cháu mình ra nữa thì như vậy con cháu mình có khổ không khổ tức là thừa kế một cái dòng đau khổ cho nên ở đây chúng ta không lập gia đình tức là chúng ta chấm dứt tái sinh luân hồi mà chấm dứt tái sinh luân hồi vì còn tái sinh luân hồi là còn đau khổ bởi vì hãy sinh con đẻ cái thì mình đã đau khổ rồi mà muốn sinh con đẻ cái nữa cho nó đau khổ nữa vậy thì mình như người như thế nào à, bây giờ hỏi ví dụ như cha mẹ bây giờ muốn con phải có vợ có con phải có bà phải có cháu hoặc là ông phải có cháu này kia vậy những đứa cháu này sinh nó ra chúng ta làm gì cho nó đừng đau khổ bệnh đau <clears throat> nó bệnh đau chúng ta đau thế được không nó chết chúng ta có chết thế được không mà nếu không làm được điều này sinh nó ra để nó chịu đau khổ như thế này chúng ta có xứng đáng là làm cha làm mẹ làm ông bà nó không hay là chúng ta sinh ra để khổ mặt nó chúng ta đâu có trách nhiệm gì phải không mấy còn có trách nhiệm chứ đâu sao mấy con đã sinh con mình ra phải có trách nhiệm nhưng tại sao nó đau bệnh mình lại không đau thế nó được các con thấy cuộc đời này chúng ta có bốn loại sanh <coughs> thấp sanh là nơi ẩm ướt nó sanh ra loài vật não xanh là loài sinh trứng mấy con đẻ trứng ra rồi mới nở ra con ừ. thai xanh là mà có thai rồi mới sanh ra đứa con không đó là như con người chúng ta như loài trâu bò nó có thai rồi sanh ra cái con người và quá sanh là cái loài đó hợp duyên tạo ra con người vậy thì chúng ta muốn có con người trên hành tinh này cái duyên mà để thành con người thì đâu phải ở trong không gian chúng ta không đủ cái cái duyên để thành con người đất nước gió lửa đầy đủ vậy thì họp cái đất nước gió lửa lại thành thì một cái người mà người ta đã không sanh ở trong cái đường thấp sanh noãn sanh và thai sanh không đi vào ba con đường sanh này thì người ta sẽ đi vào con đường quá sanh mà con đường quá sanh là toàn thiện mà con người sanh ra con đường đó hoàn toàn không làm điều ác còn con đường mà sanh ra trong ba cái điều sanh này từ thấp sanh thai noãn sanh thai sanh hoàn toàn nằm ở trong cái dục lạc trong cái dục cho nên do từ dục mà sinh ra cho nên vì vậy con người nào cũng có lòng dục lòng ham muốn còn cái quá sanh không lòng dục không lòng dục bởi vậy cho nên con người quá sanh không có nghĩa là cái con người đó kẻ lùn kẻ thấp kẻ cao như chúng ta đã sanh trong ba cái loại sanh này cho nên một cái người mà người ta quá sanh nó đồng đều nó giống nhau cái kích thước nó y như nhau nó không khác đó là quá sanh các con thấy quá sanh tuyệt vời tại sao chúng ta không đi vào quá sanh mà lại thai sanh để làm gì đau khổ như thế này mấy con quá sanh được thì cứ quá sanh một đám một đám con mình đi nó đâu cần phải ăn cơm uống nước này đâu nó đâu có khổ còn giờ mấy con thai sinh mấy con đẻ ra mấy con phải chạy làm cơm cho nó ăn chứ không cơm ăn chết hết sao có phải không mấy con vậy mà mấy con cứ đẻ con ra hoài à đẻ ra khổ nhưng mà cứ đẻ bố khùng chứ <laughs> có phải không mấy con cho nên vì vậy đó cha mẹ mà ép buộc mấy con phải cưới vợ có con có cái có người nữ tao có một mình mày á, mà dòng họ tao tiêu là làm sao giờ đây mày phải có vợ con chứ tập trăm cho có cháu nối dòng họ giỏi này chứ không cái dòng họ lê dòng họ quyển này tiêu hết á sự thật ra nó tiêu nó có tiêu đâu nó giải thoát chứ tiêu cứ đẻ ba cái dòng họ quyển này ra bao đời nó đời này đến đời khác đau khổ nó trầm lên đau khổ mấy con con cháu đông bộ sướng lắm sao mấy con nó khổ đau đứa nào nó khổ đau thử hỏi cái ông sơ ông cẩm của nó mà còn sống nó chích chắc của nó đau nó bộ ông cái ông đó ông ngồi yên à có yên không cháu chích nó đau đâu có nghĩa là cái ông đó ngồi yên đâu thôi bây giờ thầy nói ông nội thôi mà thấy cháu nội của mình nó đau sao mới bỏ nó không quá trời vậy tao chịu nó nổi tôi bị dỗ ha đem bác sĩ gì chứ để khóc quá có phải ông nội đó ông ngồi làm thinh được không ông cũng đau khổ chứ sao con thấy không cứ đã đau khổ mà cái đứa bé nó sinh ra nó bệnh tật này nó phải đau khổ chớ mấy con có sinh ra nó đừng bệnh tật không có sinh ra nó đừng ăn uống không à, ờ, cho nên vì vậy mấy con thấy tại sao mà chúng ta điên khùng gì mà chúng ta cứ chạy theo con đường sinh ra như vậy mà sinh ra bao nhiêu cứ thừa kế cái khổ như vậy mà cứ sanh tôi như thầy ông vợ ông con có sanh thứ gì được có phải không mấy con <laughs> mà nó giải thoát chứ nó giải thoát bước gốc á con thấy ông phật thích ca ổng chỉ có một đứa con mà thôi có phải la hầu la rồi thằng con này cũng đi theo tu ổng bởi vì hồi 8 tuổi á thì khi mà ổng về ổng thăm gia đình thì vợ ổng mới nói mới bảo chú la hầu la con đi theo ba con xin gia tài đi tưởng đâu là ổng cho cái cung vàng điện học không ngờ là ổng chỉ đưa cái bình bát cho nhỏ <laughs> coi tiêu cái cuộc đời rồi từ thằng bé này ôi mình bác đi hoài đi theo ổng đi xin hàng rồi cuối cùng chứng quả là hán cái cung vàng điện ngọc ông ông thật cũng có đâu có cần mấy con có phải không rồi ờ, do đó ông cho đứa con đi tu rồi bà vợ này thấy con mình đi tu thôi cũng đi tu theo cả vợ chồng con cái gì chính đạo hết trơn con thấy cái đó là một cái hoàn toàn cái chấm dứt mà bây giờ dòng họ thích mấy con thấy cả thế giới chúng ta là gì đây không phải họ thích à <laughs> có phải cái dòng họ thích này quá trời đông phải không con cháu đông không bởi vì đó là cái sự giải thoát mà còn mấy con không có không có vào cái dòng họ thích thì mấy con đâu có giải thoát được bởi vì ông bà cha mẹ của mình ông Phật ông là cái người mình đi trước giải thoát rồi bây giờ mình theo cái dòng họ này để giải thoát cái mục đích mình vậy mà còn bây giờ mấy con theo dòng họ quyển họ Lê họ Trần họ Trịnh gì đó thì mấy con có giải thoát không đẻ con cái rảnh đau khổ gần chết phải lo cơm lo nước cho nào mấy con thấy sung sướng gì cho nên từ đây nghe thầy chấm dứt đi đừng có xem sinh con đẻ cái gì hết cha mẹ có nói đưa bức thơ thầy ba mẹ đọc bức thơ này đi chừng nào mà ba mẹ trả lời được thì con sẽ con sẽ chấp nhận cưới vợ có con <laughs> phải không mấy con sẽ trả lời thầy biết thế nào mấy con muốn đi tu thì cha mẹ sẽ có sự cản trở tưởng nó vô chùa tu chắc chắn là nó gõ mỏ tụng kinh nó khổ hạnh ngày ăn bữa chết nó ở nhà ăn cho sung rước không ngờ là vô chùa tu sướng rồi chết đứa một cái thân nghệ đó nó ăn ho no ở không nó ngồi đó nó chơi chứ nó có làm gì có phải không tù sướng hơn ngoài đời không lo đói lo no không lo tiền không lo bạc không có sướng sao rõ ràng là cha mẹ không hiểu không thầy nó thẳng nó thờ có mấy con mấy con cứ nghĩ thôi phải không vô cái thân người ta cho nhà cửa đàng hoàng phòng tắm vệ sinh đàng hoàng nước nôi đầy đủ đèn điện đầy đủ không thiếu chút nào không phải sướng sao ở nhà mấy con kiếm cái nhà vậy không phải cực rồi không phải dễ hả mấy con thấy cái nào sướng vô đây đâu cần gì mà đâu phải cái nhà này của mình mình chỉ đời sống của mình nó tiện nghi như vậy là đủ rồi cho đến khi hoàn toàn tâm mình bất động để cho mình không tái sanh luân hồi nữa chấm dứt cái cái cái cái, cái lòng ham muốn của mình thôi thì cuối cùng mình không tái sanh luân hồi thì mình giải thoát hoàn toàn rồi đâu còn khổ nữa đâu mà đâu còn sinh con đẻ cái nữa khổ nữa đâu cho nên hạnh phúc vô cùng mình chấm dứt rồi khi mà mình tu xong rồi ai có duyên thì họ theo dòng họ phật tức là mình cũng theo dòng họ đó cho nên mình sẽ dạy cái kinh nghiệm lại cho họ để đem hết tất cả một cái thế gian này không còn người nào đau khổ đó là cái chung là cái chung mà cho nên vì vậy mà khi thế gian này hết đau khổ rồi mình cứ dọn cái bàn chơi cho xuống khỏi có ở ngoài này chỉ mất công. <laughs> có phải mấy con mấy con phải nỗ lực tu mấy con <laughs> bây giờ thầy trả lời thôi có mấy con xong hết rồi không à. <clears throat>